Quý cô bác tuổi đinh mùi kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi đinh mùi sinh năm 1967 trong tháng 2 nhuần âm lịch năm quý mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi.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 vận trình của quý cô bác sẽ được nhiều các tinh trợ mệnh thần tài chiếu cố sẽ có được cơ may bất ngờ có khả năng trúng số độc đắc trúng thưởng sẽ rất cao và cuộc đời của quý cô bác sẽ thay đổi từ đây vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi đinh mùi cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, là tuổi con dê, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước sông thiên hà. Người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 2 nhuận âm lịch, năm Quý Mão 2023, tránh hỏa, đắc phúc, tiền nhiều như nước, số hưởng giàu sang, nếu biết được điều này. Bước sang tháng mới, có nguyệt lệnh ất mão, quý nhân trợ giúp tam hợp thái tuế cùng chiếu, cát tinh tọa mệnh, vận trình có nhiều điểm sáng. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, vận trình sự nghiệp được thuận lợi, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, cũng nhờ mọi người hợp tác tốt mà mọi vấn đề diễn ra suôn sẻ. Về tài lộc cũng khá lạc quan, đây là thời điểm phù hợp để mệnh chủ ký kết hợp đồng với đối tác, đôi bên tin tưởng lẫn nhau, cùng hướng tới một mục tiêu thì chắc chắn tiền bạc sẽ chảy về trong túi nhiều như nước. Có điều, nếu như có ý định mở rộng kinh doanh, tìm hướng phát triển mới, thì bản mệnh cần căn cứ vào thực tế nhiều hơn, chới chạy theo xu thế của thị trường, làm việc không phù hợp với khả năng của mình. Về phương diện tình cảm thì lại không được khả quan như vậy, do chịu tác động của ngũ hành tương khắc, mệnh chủ và người ấy thường hay tranh cãi với nhau, thậm chí đôi bên còn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân. Đối với người độc thân bản mệnh giỏi giao tiếp nên xây dựng được quan hệ rộng rãi. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần tránh thói trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ, kẻo lại vẫn phải chịu cảnh lẻ loi đi về. Về sức khỏe, do chịu tác động của bạch hổ hung tinh nên sức khỏe của người tuổi đinh mùi có dấu hiệu suy giảm, con giáp này cần chú ý khi tham gia giao thông cũng như khi vận hành máy móc, hạn chế những sự cố đáng tiếc gây bất lợi cho sức khỏe. Sau đây là trình chi tiết cụ thể tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 sẽ ra sao và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu nhanh chóng. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy về vận trình sự nghiệp của người tuổi đinh mùi trong tháng này khá hanh thông. Các hạng mục công việc của tiến chủ đều diễn ra khá suôn sẻ trong suốt tháng 2 nhuận này, nhiều công việc khó khăn cũng được hoàn thành nhanh chóng, nhờ sự đoàn kết của bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Tháng 2 nhuận này, bản mệnh tuổi đinh mùi nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, nhờ thế mà mệnh chủ cảm thấy quyết tâm và tự tin hơn. Bản mệnh tự tin, ý kiến được nêu ra trước tập thể, đều nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch của bạn cần phải căn cứ vào thực tế nhiều hơn, mệnh chủ đặt ra những mục tiêu khá viển vông, vì như vậy, chỉ tự tạo áp lực cho chính bản thân mình, chứ không thể giúp cho bản mệnh đạt được thành công như dự kiến. Làm việc gì thì người tuổi đinh mùi cũng phải nhớ, ý thức được vị thế và tiềm năng của mình, không nên chạy theo xu hướng, khi nào phát huy được thế mạnh, thì mệnh chủ mới xác lập được chỗ đứng cho mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng, khuyên bản mệnh tuổi đinh mùi hãy kiên trì trước những khó khăn và thách thức không sợ vất vả. Người tuổi đinh mùi trong tháng này càng bỏ ra nhiều công sức cho công việc thì khi thành quả mệnh chủ gặt hái được lại càng đáng mừng. Trong việc cộng tác làm ăn, bản mệnh tuổi đinh mùi nên hợp tác với tuổi mậu thân và canh tuất, hai tuổi này rất tương hợp với tuổi đinh mùi trong đường tài lộc, vì thế nên chọn hai tuổi này để hợp tác thì công việc sẽ dễ dàng, gặt hái nhiều thành công vang dội, sự nghiệp tăng tiến, tài lộc dồi dào. Một điểm đáng chú ý nữa là, để người tuổi đinh mùi tháng 2 nhuận này, vận trình được thuận lợi, như ý, đại cắt, hanh thông, thì đại nhật như lai là bản mệnh Phật hộ thân của người tuổi đinh mùi. Vị Phật này sẽ ban cho đinh mùi tính cách hiền lành, có tấm lòng nhân ái, bình thản trong cuộc sống, biết hài lòng với những gì mình đang có. Người tuổi đinh mùi nên đeo bản mệnh Phật đại nhật như lai, tượng trưng cho quang minh, ánh sáng của chân lý, dùng hợp được tính nết của người tuổi đinh mùi giúp mệnh chủ giảm thiểu tâm tính tiêu cực, xua tan vận xui đeo bám, hạ thấp tính cố chấp, tăng cường năng lượng phán đoán, sáng suốt trong các quyết định lớn lao, giúp cho bạn may mắn, tốt lành, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc. Đại Nhật Như Lai, hướng con người đến điều thiện, đeo bên mình hình Đại Nhật Như Lai, để nhắc nhở bản thân, đoạn trừ cái ác, mọi tai ương đều được hóa giải, tránh được thị phi, không làm điều ác, tâm tính hiền lương, may mắn cắt tường, sự nghiệp thăng hoa. Về mặt tài lộc, Người tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ vận, sẽ giúp tài vận của người tuổi đinh mùi, có nhiều chuyển biến tích cực khi tiến sang tháng 2 âm lịch này, và có được những bước tiến đột phá theo đà công việc tăng tiến, nên tài lộc cũng khởi sắc hơn nhiều. Đáng mừng là, người tuổi đinh mùi trong tháng này có thể gặp được người có chung mục tiêu, và rất đáng tin cậy, nhờ thế mà việc lớn, việc nhỏ gì cũng trở nên hanh thông, thuận lợi, giúp tiền đổ về trong túi ẩm ẩm. Đối với những người tuổi đinh mùi làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, công nhân, bản mệnh có một nguồn thu khá ổn định đến từ nguồn lương cứng hàng tháng.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 Tháng này, bản mệnh tuổi đinh mùi có thể thu về một khoản tiền súng xính, nhờ công của mình, các kế hoạch, làm ăn, hợp tác đầu tư của mệnh chủ diễn ra suôn sẻ. Có điều, nếu người tuổi đinh mùi có ý định mở rộng quy mô làm ăn, hoặc bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó, thì không nên quá vội vàng, hãy cân nhắc cẩn thận các yếu tố tác động, cũng như khả năng của chính mình, để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn. Tháng 2 nhuận này, người tuổi đinh mùi nên hạn chế chạy theo số đông, vì việc đó chưa chắc đã phù hợp với bản mệnh, hãy phát huy thế mạnh của mình nếu như muốn tìm chỗ đứng trên thị trường. Người tuổi đinh mùi trong tháng này, được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài che chở, quý nhân phù trợ, một số người may mắn có thể nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ, hoặc là được thưởng hoa hồng, lợi tức, thậm chí có cơ hội trúng số đổi đời, tài khoản của mệnh chủ tăng lên nhanh chóng. Người tuổi đinh mùi, có tính cần mẫn, chậm mà chắc tuổi đinh mùi đều kết hợp được với sự thông minh nhanh nhẹn của tuổi mão, sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Tuổi đinh mùi hợp với tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi, bất kể là trong kinh doanh, làm ăn hay, hôn nhân, gia đình, theo đó quý nhân phù trợ của tuổi đinh mùi chính là tuổi mão, tuổi hợi, và tuổi ngọ. Hướng tốt khi xuất hành và ngày tốt xấu trong tháng như sau. Hướng tốt là hướng Tây Bắc. Hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày cát trong tháng là ngày 21 tháng 2 và 25 tháng 2 âm lịch nhuận. Ngày hung trong tháng là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 âm lịch nhuận. Về phương diện tình cảm, xem tử vi về tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 2 nhuận này cho thấy. Tháng mới này, về sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Đinh Mùi có sự phát triển rõ rệt, song về đường tình duyên thì lại không được suôn sẻ như ý muốn. Tháng này dù là người độc thân hay đã lập gia đình, có lẽ bản mệnh sẽ đều phải đối diện với nguy cơ hoặc là những tổn thương nhất định. Đối với người đã có đôi, có cặp vợ chồng mệnh chủ không tránh được có những lúc mâu thuẫn ý kiến với nhau, bản mệnh không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, có gì khó chịu tiến chủ nên bình tĩnh trao đổi với người ấy, có như vậy mới tìm được hướng giải quyết. Còn nếu như đương sự luôn cường điệu quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe đối phương thì đôi bên rất dễ nặng lời, gây tổn thương cho nhau. Khi rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn thận trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm. Người tuổi đinh mùi cần phải ý thức được rằng, hãy luôn nhắc nhở bản thân, giữ khoảng cách với người khác giới. Quan hệ xã giao rộng rãi đến mấy, thì cũng nên giữ giới hạn bản thân, đừng vì ham vui mà khiến những người thân trong gia đình phải chịu tổn thương. Đối với những người độc thân, trên thực tế các mối quan hệ xã giao giúp cho mệnh chủ quen biết với không ít các đối tượng khác giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng tin cậy, bản mệnh không nên vội vã nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người chưa hiểu rõ, kẻo lại chuốc lấy tổn thương. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của người tuổi đinh mùi trong tháng 2 nhuận âm lịch này cho thấy. Do chịu tác động của bạch hổ hung tinh nên sức khỏe của người tuổi đinh mùi có dấu hiệu suy giảm, con giáp này cần chú ý khi tham gia giao thông cũng như khi vận hành máy móc, hạn chế những sự cố đáng tiếc gây bất lợi cho sức khỏe. Dù ở độ tuổi nào, bản mệnh tuổi đinh mùi cũng cần phải hạn chế làm việc quá sức, nếu như cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, thì nên đi khám chữa ngay, không nên để đến khi bệnh nặng mới khám, thì vừa khó chữa, vừa tốn tiền, thậm chí phải động đến dao kéo. Người tuổi đinh mùi cũng nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý, đừng tham công tiếc việc mà gây sức ép cho cơ thể. Chú ý giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, và đừng quên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Đặc biệt, không nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo và không sử dụng chất kích thích để sức khỏe của mình luôn được đảm bảo nhé. Và bây giờ là luận giải tử vi chi tiết theo 10 ngày trong tháng 2 nhuận âm lịch và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Đầu tiên là luận giải tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, đây cũng là lúc mà người tuổi đinh mùi có cơ hội để đẩy mạnh phát triển tri thức, trí tuệ, từ đó có những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Khi bắt đầu những hướng đi mới, nhiều công việc được mở ra, người tuổi đinh mùi có khả năng sáng tạo cao, thời gian này mệnh chủ có những ý tưởng vượt trội trong công việc và cuộc sống, mọi thứ vô cùng thuận lợi. Nhưng, người tuổi đinh mùi cần phải nỗ lực nhiều hơn, tập trung và quyết tâm hơn, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hãy cứ cho bản thân được thỏa thích theo đuổi ước mơ, đừng giới hạn bản thân theo một khuôn khổ có sẵn nào đó, cũng đừng có đánh giá thấp năng lực của chính mình. Theo dõi tử vi tháng mới cho thấy, thời điểm đầu tháng này, người tuổi đinh mùi có thể an tâm hưởng thụ thành quả, khi vận trình có rất nhiều tín hiệu tích cực, mọi việc diễn ra thuận lợi, khiến mọi người phải ghen tị với may mắn của mệnh chủ đấy. Nhìn chung, công việc của người tuổi đinh mùi tiến triển theo đúng mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, và vui vẻ, thì không có gì không làm được. Dù là vào ngày nghỉ, nhưng bản mệnh cũng chẳng hề ngơi tay, trong sự bận rộn này, sẽ đổi lấy những thành quả bất ngờ, đây sẽ là thời điểm vượng vận khí nhất, và thích hợp để những người tuổi đinh mùi làm kinh doanh, đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này, sẽ có cơ hội tiếp xúc có một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, để đôi bên cùng có lợi. Về chuyện tình cảm, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ từ nửa kia, khiến bản mệnh vô cùng hạnh phúc và càng thêm trân trọng tình cảm của đối phương. Đối với những ai còn độc thân, bản mệnh nên mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mà mình mới tiếp xúc gần đây, để dễ dàng tìm được duyên của mình. Quý nhân là tuổi hợi, tuổi mão. Tiểu nhân là tuổi tuất, tuổi thân. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu vàng. Con số phát tài là số 10, số 20 và số 76. Lận giải tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 2 nhuận âm lịch, năm Quý Mão 2023. Xem tử vi cho thấy, người cầm tinh con dê, sinh năm 67, mang trong mình là người siêu thông minh và nhanh nhẹn, sáng tạo cao, chẳng bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn, cực kỳ ghét bất cứ ai chê bai mình bất tài. Vào tháng 2 nhuận này, bản mệnh tuổi đinh mùi học cách đứng trên hai chân của mình, và cho phép cá tính độc đáo của bản thân được tự do phát triển. Tháng này, những người tuổi đinh mùi đang làm trong các lĩnh vực, hoặc theo học các ngành nghề mang tính sáng tạo, sẽ bứt phá hơn người, thành công vượt trội. Mệnh chủ không phải nhờ vã hay xin sò ai để đạt được mục đích trong công việc mà tự lực cánh sinh làm mọi thứ, khó khăn cũng im lặng tự chịu đựng. Tuy nhiên, do cá tính quá mạnh mẽ, nên trong tình cảm gia đình lại hay phải chịu đau khổ, một mình lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân, và đặt ra tiêu chuẩn quá cao trong tình yêu. Đối với người đã có gia đình, quá khắt khe và nghiêm khắc với con cái. Khuyên bản mệnh nên mềm mỏng lại. Về mặt sức khỏe, người tuổi đinh mùi nên chú ý đến vấn đề thần kinh, trong thời gian này, sẽ phải suy nghĩ khá nhiều, nên gia chủ thường xuyên bị đau đầu, nhức óc, cơ thể mệt mỏi và không muốn động não. Thay vì lo xa, thì mệnh chủ tuổi đinh mùi nên lo lắng cho hiện tại, bỏ qua quá khứ, nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cho đầu óc được thư thái. Quý nhân là tuổi ngọ, tuổi tỵ. Tiểu nhân là tuổi thìn, tuổi tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu xanh. Con số phát tài là số 56, số 92 và số 78. Lần giải tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 đến hết tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 cho tuổi Đinh Mùi. Bẩm sinh người tuổi Đinh Mùi đã có ở trong máu những tính cách đặc trưng như cần cù, chịu khó, luôn giúp đỡ người gặp khó khăn, nên khi mệnh chủ gặp khó khăn, xung quanh bạn vẫn không thiếu người giang tay giúp đỡ. Vào khoảng thời gian này, người tuổi Đinh Mùi được cắt tinh trợ mệnh bản mệnh có sự nhạy bén, sáng tạo vận trình bừng bừng tỏa sáng, báo hiệu sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trong 10 ngày cuối tháng này, công việc của mệnh chủ tuổi đinh mùi sẽ rất hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ, sẽ có nhiều cơ hội đến. Mệnh chủ hãy suy nghĩ kỹ, để lựa chọn con đường đúng đắn, giúp mình tiến tới thành công và biến ước mơ thành hiện thực một cách nhanh nhất nhé. Nói tóm lại, trong thời gian này, người tuổi đinh mùi rất hài lòng và thỏa mãn với tình hình công việc của mình, thậm chí còn có những thứ vượt ngoài mong đợi của bạn. Nếu mệnh chủ đang tìm việc thì đây là thời điểm rất tốt, bạn có thể sẽ tìm được công việc như ý, giúp bạn bộc lộ được khả năng, phát huy được sở trường của mình. Về tình cảm, có nhiều tin vui đến với người tuổi đinh mùi độc thân, nhưng các cặp đôi cần thường xuyên đổi mới để hâm nóng lại tình cảm nhé, đó sẽ là một cách để khiến trái tim cả hai luôn dạo dực khi nghĩ về nhau, và dù yêu nhau lâu nhưng vẫn luôn tươi mới như thuở ban đầu. Quý nhân là tuổi hợi, tuổi ngọ. Tiểu nhân là tuổi dậu, tuổi tý. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu trắng. Con số phát tài là số 21, số 36 và số 68. Vâng, quý vị thân mến.